mình chuyển sang bài bảng đơn vị đo khối lượng mình có là tấn tạ yến sẽ đo những vật rất là lớn có trọng lượng lớn và hectogam decagram và gam sẽ đo trọng lượng những vật nhỏ hoặc rất nhỏ vậy bài 1 viết số thích hợp vào chỗ trống mình có một 1 decagram bằng 10 gam 10 gam bằng một 1 decagram 1 hectogram bằng 10 decagram hoặc 10 decagram bằng 1 hectogram. Ở đây cô sẽ hướng dẫn các em với một khoảng cách giữa các đơn vị liền nhau thì gấp 10 lần nhau. Một tấn bằng 10 tạ, một tạ bằng 10 yến, một yến bằng 10 kg, một kg bằng 10 hectogram, một hectogram bằng 10 decagram bằng 1 decagram bằng 10 gram. Vậy 4 dkg sẽ bằng 4 nhân 40 4 nhân 10 bằng 40 8 hectogam bằng 80 dkg 3 kg bằng 30 hectogam và 7 kg ở đây mình sẽ có là 7 có 1 2 3 số 0 vậy mình sẽ được là 7.000 gram đơn giản chưa tương tự mình có bài 2 tính đơn vị ở đây đều là gam vậy 380 cộng 195 sẽ bằng 0 cộng 5 bằng 5 8 cộng 9 bằng 17 viết 7 nhớ 1 3 cộng 1 là 4 nhớ cộng thêm 1 là 5 kết quả của mình được 575 gram tiếp đến mình có 928 đề ca gam trừ đi 274 đề ca cao đơn vị đề ca gam mình lấy 8 trừ 4 được 4 2 trừ 7 mình lấy 12 trừ 7 được 5 viết 5 nhớ 1 9 trừ 2 được 7 nhớ trừ 1 được 6 vậy kết quả của mình được 654 đề ca gam ở đây tương tự đơn vị là hectogam

dư không kết quả của mình bằng 128 hectogram